quê sinh tồn của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì nào Thì các bạn biết không, hôm qua mình có gọi là lướt comment của các bạn ở trên cái video gọi là tập à, hai của mình Thì có rất là nhiều bạn bảo mình, à không tập 3 chứ nhầm có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi anh hãy xây tượng con slime khổng lồ đi anh đó rất là nhiều bạn comment luôn và cũng có rất là nhiều bạn like cái cái comment này cho nên mình quyết định rằng là mình sẽ gọi là xây gọi là con slime khổng lồ theo ý của các bạn nha nhưng mà nếu như mà chỉ xây con slime không á thì nó sẽ rất là gọi là nhàm chán luôn chính vì vậy cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ xây thêm cả gọi là ở gì ta mấy farm slime nha các bạn nha để mấy bạn biết con slime không cái con slime là con nó có hình vuông vuông mà nhảy nhảy tưng tưng tưng y hệt như cái cục kẹo dẻo á bạn đấy và hôm nay hãy cùng đón xem mình và bạn đạo và anh siro sẽ cùng nhau xây gọi là cái máy farm này như thế nào nha bạn let go à mà khoan go. khoan đã từ từ <laughs> từ chưa gì let go ông nội đó thì trước tiên các bạn để có thể xây được cái à, máy à, farm này nè thì à, bọn mình sẽ cần phải đào cái hố rất là to luôn chính vì như vậy cho nên bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xuống dưới điện ngục nha các bạn nha Để làm gì các bạn biết không Là để giết mấy con xương đen các bạn Sau đó bọn mình sẽ rồi lấy cái đầu của bọn nó của nó về Bọn mình sẽ cùng nhau chế tạo thành một cái uh, máy chiếu nha các bạn nha Cái đó thì mình hay gọi là máy chiếu Còn các bạn gọi là cái gì mình không biết Nhưng mà cái máy đó sẽ giúp, sẽ giúp cho chúng ta đào nhanh hơn các bạn nha okay. Đèn hiệu, đèn hiệu Đúng rồi, đèn cái, hiệu cái đó đèn hiệu Rồi đúng rồi, à, đèn, đèn hiệu. hiệu Rồi ok Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục thôi Let's go Ok, bây giờ à, bọn mình sẽ cùng nhau xuống dưới địa ngục Để cùng nhau đi farm à, mấy con à, xương đen nha các bạn nha mình không biết đọc tiếng anh tên của nó thì mình đọc đại tiếng việt đi đây đây đây em là lần trước là em thấy chỗ này nó cổng địa ngục nữa lộn nhầm cái này ta lâu đài dưới địa ngục nè rô trong đây nè trong đây nè mình vô đây mình farm mà lần à, trước em đi em đi có một mình nè cho nên là em em sợ dễ sợ luôn á giờ đi lần ba người thế này nó mới an tâm này thấy không ok đi đi xuống đây xuống đây xuống đây em nhớ là ở trong đây là lần mấy lần trước em đi dưới đây là em tàn gặp mấy con uh, người đen nè người xương đen nè từ từ coi chừng té xuống lava nha các bạn ơi <laughs> bây giờ như thế này đi anh em mình chia ra đi mỗi người đi một hướng đi thì chung như thế này không được đâu nè ok ok mở mở mở đi một hướng xong rồi à, một xíu nữa farm xong đi về nha ok farm dạ, xong rồi à, gặp nhau ơ ờ, khoan từ chụp lại tả độ đi các ba rồi ok bạn ơi bây giờ là mình sẽ đi vòng vòng đây để mình trời rồi xong tung tung cái đầu trong cái tường luôn các bạn ơi mình sẽ đi vòng vòng đây để kiếm mấy con xương đen nha các bạn ui ôi trời zombie heo tấn công mình các bạn ơi oh my god chưa kiếm được mấy con xương đen bị mấy con zombie theo tấn công à mà quên đồ mình xịn hơn nó mình sợ gì đó ui nè nè nè nè nó chuẩn bị bắn mình nè. à da. mày láo mày ok Tính ra là mấy con này uh, mình mình giết nó cái một các bạn Giờ đồ mình xịn mà Ủa ai trước mặt mình đây À cu đạo ok Rồi đi vòng vòng đây đi kiếm uh, mấy con xương thế nào Ủa kiếm được Wither đang chưa Đạo Chưa anh ơi Ui Không có con nào trong cái cái tòa thành này luôn á Tính ra trong đây không rồi. có con nào luôn anh Cái tòa thành này nó hơi bé nha Anh thấy cái tòa thành này nó hơi bé Bé xíu à rồi rồi rồi rồi em nói anh nghe nè bây giờ hay bây giờ em nghĩ là từ nãy giờ mình đi kiếm từ nãy giờ mà không thấy con nào hết trơn à hay là giờ anh em mình chia nhau ra đi kiếm lâu đài đi đứa nào kiếm được lâu đài xong đưa tọa độ cho mấy đứa kia đi qua được không ờ anh anh anh anh thấy cái cách đó nó nhanh hơn á hợp lý ok vậy đi vậy đi bây giờ chia ra nha chứ cái lâu đài này em thấy nó nhỏ quá nó không kiếm được con nào hết trơn á thôi thôi mình đi nơi khác đi ui mấy bạn ơi mỗi lần mà đi ngang một cái lava thế này các bạn là những cái lúc mà nguy hiểm phải nồi luôn mình sợ cái đoạn kiểu này ghê luôn á bạn bây từ ở bên dưới nó có con heo kìa Tránh tránh tránh ra đâu Tránh ra đâu để em bắn mấy con heo kìa Từ từ Ok em trai Tính là chỗ này nguy hiểm ghê luôn anh rơi xuống lava cái là toàn luôn anh Hả? Ôi xíu nữa mà con gát mà nó bắn vô cây cầu này ha <laughs> Con gát mà bắn vô cái <laughs> hai đứa mình bay đi luôn anh Tính ra bộ giáp em xịn đó mà nè Em không muốn muốn làm mất cái bộ giáp đâu Bộ giáp em hơi bị xịn luôn á Ê Rô, à. tính ra anh kêu là em đi thẳng còn anh là anh đi nơi khác mà sao tại nãy giờ em thấy anh đi anh đi theo hoài luôn Rô. Anh yêu thầm em hả? À? Oh yeah, oh yeah mấy bạn ơi Mình đã tìm ra được lâu đài ở dưới địa ngục rồi đây Wow, có rất là nhiều rương luôn nha các bạn nha Và mấy cái rương này trong đây chắc chắn sẽ có rất là nhiều đồ các bạn ạ à. Ui, có nguyên cái giáp ngựa nè Ok, lấy luôn, lấy hết Rồi, ui, lại rương kìa, nhiều rương phải Chắc chắn nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ xịn các bạn ạ à. Ơi, lại giáp ngựa đây. Alo, soi xăm gọi cá heo Alo, nghe, nghe Siro rồi. Em có người kiếm lút tinh đúng không? Ờ, em có nè Ui, đây, đây, đây, em thấy con xương đen rồi Từ từ, để em xử đó Em, em, em anh dùng cái kiếm lút tinh đó em với con xương đen này ra à, có có tỷ lệ ra cái đầu cao hơn á rồi anh ơi nó ra rồi nhưng mà nó ra cục than trời ơi trời <laughs> ok anh nó ra rồi anh ơi nhưng mà nó ra cục than anh nè ở đây em thấy siro nè siro đang bị uh, đang đang quýnh nhau <laughs> bị cháy nữa nè ôi nãy giờ toàn bị kiểu đánh mấy con uh, quy đời xong rồi uh, nó ra cái cục than á nhìn cứ đây, đây, đây, đây. cái đầu đây đây đây bên đây có một con bên đây có một con đây đem đem đem quá thằng cu lại đây nào ok lại gần em là từ từ đem chém chéo nè mày mày trời ơi lại là than anh ơi không có xương ui lại tiếp tục là con ma lửa nữa ma lửa này ok cút đi anh Ủa, đó. sao ghép mấy con này thế nhở nó cứ đánh mình à ở đây đây đây Quýnh đâu, quýnh đâu, quýnh đâu Ôi, được cái đây nè Đúng rồi đây Yes Về, về, về, về, về, về Về, cái rồi Về, về, về Tính ra may mắn bạn ơi, pha cuối cùng là mình đánh rơi ra được các bạn Mình tưởng rơi xuống lava luôn rồi chứ, sợ vậy Ok Pha, pha cuối đạo, đạo mình bay vô đạo ánh là phong hờ cả thế giới luôn ok hai dài dài dài dài về về đủ rồi đủ rồi dài dài dài dài rồi ok bạn ơi cuối cùng thì mình với anh siro cũng đã kiếm được đủ ba cái đầu rồi đúng không đâu đâu cho em coi ba cái đầu đây tính ra là có đạo rồi sao mà chưa có ta vậy đạo tuổi hơn bạn à đúng rồi có thêm đạo nha các bạn cảm ơn đạo rất là nhiều nhưng đạo là nô lệ cho nên đạo không được tính công nha các bạn ok rồi <laughs> rồi bây giờ à, đúng rồi thôi mà à, hãy nói cho các bạn biết gọi là cái hệ hệ thống xã hội sắp tới của chúng ta đi À đúng rồi bạn ơi mình quên mất Một tí nữa mình sẽ thông báo cho anh em nha Là sắp tới đây á Là bọn mình sẽ xây như thế này Thôi xây gì để video video sau nói này Rồi rồi rồi Em em em nói nghe nè Em học một cái mẹo này ở trên gọi là youtube á Là người ta bảo á Là khi mình quýnh mấy con mấy con quy đờ nè nha Là mình sẽ, sẽ xây cho mình một cái hang đi Đào cho mình một cái hang bên trong Để tránh con quy đờ nó bay ra ngoài á Nó phá nó phá làng của mình Với, với lại nó bị kẹt bên trong Mình sẽ dễ quýnh nó hơn À Ê, Thông ơi Thông ơi Thông ơi Sao anh? Xa xa tí anh ơi Từ từ từ từ từ từ từ từ đây, qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây sao thay thay gì em đào thì em hãy đi theo anh đây đây đây đây đây, đây. chỗ này phong ơi chỗ này chỗ này đây. đâu đâu đâu đâu Ủa, cái hố sâu ấy nhảy dưới chết sao nội nước nước ôi tê nè tôi không thấy giọt nước đâu bên dưới nha đừng có xạo nha đặt số nước đặt số nước đó đào đâu chết đâu đúng không đó ê, chết đâu ê có có có số nước không cho em xin số nước đây để em thể hiện à rồi đem em xuống xong rồi em sẽ đặt nước cho anh ok để em ok Ôi Đảo trứng á Ấy Đỉnh chưa Đảo nó danh Ôi từ từ từ từ từ từ từ Từ từ từ skeleton skeleton Em chứ nó đã Ok ok Ok Ôi Ủa cái gì vậy rồi Em chưa mà Anh cầm enderbean xuống luôn rồi Ok ok rồi rồi Bây giờ nha Bây giờ mình đào Mình đào cái hang này rộng rộng ra xíu đi Rộng rộng xíu đi dưới đây nè dưới đây nè từ từ từ từ không cần đào không cần đào dưới đây có dưới đây còn dưới đây còn xuống dưới rồi đào đào đào tránh ra đấy anh ui đấy rồi rô này nhảy xuống ok ui cây em muốn nói lại của mày mà. em biết nói tao nhảy tới nửa đường là tao thấy gì đó sai sai rồi không bình đường đâu tốt vậy đâu ta ok rồi vừa nhảy xuống mình múc nước lại bạn à ok rồi ok anh em đã sẵn sàng chưa sẵn sàng chưa? rồi công sức của anh em chúng ta bây giờ sẽ được thực hiện một cái đầu hai cái đầu hai cái đầu quái vật ba đầu với bị xuất hiện đánh nó, nó. À, chưa, chưa được chưa được chưa được chưa được chưa chưa chưa chưa chưa từ từ từ từ bày nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Anh em chuẩn bị cầm dao lên. Giết nó. Ui nó mạnh quá. À! Ui nó mạnh quá nữa đập em cái em mất có chảy máu luôn. Ai da. No. Em không làm chết được. À! Siro. Rồi xong Siro đi rồi các bạn ơi. rồi ô oh mày có à, kinh nghiệm của tôi bao nhiêu kinh nghiệm của em luôn rồi trời tự nhiên đánh nguyên đời à, tự nhiên đánh rô rô rô rô rô kinh nghiệm của mình chết mà từ nãy giờ có mỗi thằng đạo dưới đây chắc chắn nó đã lượm hết kinh nghiệm của mình rồi nè xử đó giết nó à, xử đó suy nghĩ lại đi em nó nó bảo vệ bốn lần hả gì nãy quy đờ đánh nó không mất giọt máu luôn á trời ơi trời ơi ơi đâu cái ngôi sao rồi ngôi sao rồi chị em xin với em coi đây đây đây ngôi sao đây ngôi sao đây ngôi sao đây ngôi sao đây Uầy, đây có ngôi sao rồi ủa mà sao có kim cương vậy ông nào kiếm được kim cương vậy đâu kim cương đâu ủa cái này kim cương của em à em kiếm quên đây lên trên lên trên lên trên lên trên rồi ok bạn ơi và sau bao nhiêu cố gắng của ba anh em bọn tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã kiếm được ngôi sao gọi là gì ta gì ta gì siêu hiếm ở trong uh, Minecraft rồi mọi người à trời cà lâm luôn rồi <laughs> sợ quá anh ơi kẻ con nói muốn tem đâu muốn chết luôn đó luôn nói nồi thật ok rồi từ, từ bây giờ mình sẽ chế cho mình uh, cái gì là cái đèn hiệu nha bạn nha đây công thức chế của nó đinh đinh chúng ta đã có được đèn hiệu ôi ôi ôi phong ơi phong ơi anh biết rồi bây giờ công dụng biếm nhất của cái máy pha sắt của em bắt đầu được phát huy tác dụng rồi nè phong không bọn mình không dùng bằng sắt anh ơi bọn mình dùng bằng kim cương luôn nó mới xịn đây đem Ủa, kim, kim cương. cương đâu ra ở nhà mình đầy kim cương mà anh ủa sao sao mới có một đêm không vô mà nhà mình bỏ bao nhiêu kim cương vậy em không biết là bao em không biết là sẽ tốn bao nhiêu kim cương nữa nhưng mà em nghĩ hơi bị nhiều luôn á ok thôi à, không đủ á nha sợ không đủ nha tại vì phải full một tầng lần á hình như có ba tầng đúng không ba tầng ba đến ba tầng ba ba tầng lận ủa nhưng mà khoan kim cương thì tất nhiên sẽ mạnh hơn đúng không nó cũng thế à ủa nó cũng vậy á ừ à, à Chính... chỉ đẹp hơn hả ok thôi dùng nhà máy sắt đi ui lúc này là lúc cần nhà máy sắt nè ok đây cái gì chứ nhà phong không thiếu sắt các bạn ơi đây ok bây giờ bọn mình bỏ sắt vô nè mình sẽ chế ra mấy cái block nè mình tưởng là dùng bằng lóc kim cương thì nó nó, nó sẽ gọi là mạnh hơn chứ ai về đâu dùng lóc nào cũng được ok ôi đây đậu ơi ơi sao anh tính ra là sau này là nhà máy sắt của em là để bán đúng không đúng rồi nhà máy sắt của em Ôi. Ừ, thông báo cho bạn à, sắp tới là mình là mình sẽ bán sắt nha bạn à, chứ mình không mình không cho mấy người này xài phi nữa bạn ạ à. nhà máy mình sẽ mệt mà Thế thì mai mốt anh sẽ cho tiền thuê nhà Vậy luôn <laughs> Ok Được được, được, được, được, được. Ừ. Rồi, ok Bây giờ chính là phần gọi là đặc biệt nhất của anh em chúng ta đây Đặt cái đèn hiệu lên Anh em đã sẵn sàng chưa nào Rồi, đặt đi Vân ơi, trời Sẵn sàng rồi đúng không 3, 2, 1 Chiu Rồi, ok bạn ơi, bây giờ nha Mình sẽ bỏ trong đây một cục emerald nè Sau mình sẽ chọn là cái đầu nhanh nha các bạn nha Vô rồi từ, để ờ. em đào thử để em test thử. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cây cúp uh, hiệu suất 5 của mình nè, mình đào thử nha bạn. Ui! Ui, <laughs> xịn vãi các bạn nhìn nè. Ôi xin xin xin Ôi ôi Đầu như sáng tạo luôn à Lái nồi Đầu như sáng tạo luôn bạn Ok rồi bạn ơi Rồi ok bạn ơi Thì bây giờ bọn mình đã có cái đào nhanh này nè Thì đào rất là nhanh luôn Thì mình sẽ bắt đầu xây ờ, thử thách của các bạn đó chính là Xây gọi là mấy farm slam Và xây một con slam khổng lồ nha các bạn nha Ok Rồi từ từ Bên đây mình thấy có mấy con zombie mặc áo giáp vàng được luôn nè Xịn dữ vậy Để mình giết vào nó đã Mày mày Ok Giết giết giết Rồi ok Ây da chạy Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đào hay nào, let's go Ok mấy bạn ơi Và hiện vậy là mình đã đào được một cái hố to đùng luôn đó bạn thấy không đấy một cái hố to đùng luôn và mình sẽ xây thêm một cái gọi là tượng slam khổng lồ theo ý theo ý của những bạn fan đã đặt ra cho mình nha ok thì cái thử thách này khá là hay trong lúc mà mình đang cần xây một cái máy farm slam thì mình sẽ thực hiện thử thách này luôn ok thì từ nãy giờ mình cũng xây xây khá là to rồi đấy bây giờ thì à, mình phải lên trên đây mà đem cái đèn này xuống dưới nữa mấy bạn ơi tại vì cái đèn này á xuống tận bên dưới là nó hết ờ, hiệu ứng luôn rồi mình phải đem nó xuống bên dưới ok đập ra rồi ok bạn ơi hiện tại là bọn mình đã đào xuống tầng số 10 nè các bạn đấy một cái hố cực kỳ to luôn bây giờ nha nhiệm vụ chúng ta tiếp theo là chỉ cần thắp đèn làm sao cho nó sáng hết cái khu này lên Ở tầng 10 đấy hả đấy, tầng 10 rồi tầng 10 rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau leo lên trên và chờ cho coi coi con slime nó có xuất hiện bên dưới đây không nha các bạn nha ok đi thôi nào về dạ thôi về dạ thôi về về về đây đây đây đây đây ai ở đây sao lên không à, nhảy lên anh anh bắt cua và bám tường đi anh hàng đâu ôi nhìn nó này nhìn bám tường nè hơi hơi hơi gai chưa gai chưa gai chưa gai chưa gai chưa à? kéo xuống đạo kéo xuống kéo xuống kìa à. kéo xuống ui chuẩn à hay à hay à kéo hay vậy Wow, đảo hay phết, ok à, <laughs> lên trên, lên trên, lên trên Ôi, trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn kia Mấy con slam đã xuất hiện rồi, bạn ơi Quá đỉnh luôn, ok, tôi nhảy xuống dưới đã Ê, slam của tôi, cuối cùng thì Bao nhiêu công sức anh em chúng ta cũng đã được đền đáp rồi bạn ơi Wow, hai con slam to đùng luôn Ok, xử nó anh em, xử nó anh em Xử nó, xử nó, xử Ok, đấy, có slam từ Giờ yeah, chúng ta sẽ có được những cục slam đầu tiên Ok, thử nè Yes Yes. Một sự đầu tiên của chúng ta Quá đã luôn bạn ơi ơi <laughs> à. Đạo ơi nãy giờ em chém ba nhát trúng anh hết ba nhát luôn á Đạo Ok bạn ơi vậy là bây giờ chúng ta đã có được slam rồi nè Vậy là có nghĩa chúng ta đã chọn đúng được chỗ để xây mấy farm slam rồi bạn ơi Và bây giờ ơi. chúng ta cùng nhau xây con slam khổng lồ nha Sao anh? Rồi biết gì không? Dạ anh vừa đoán đúng rồi, đêm trăng tròn nó mới có, tức là chúng ta sẽ 4 ngày mới có một con slam spam ra. Ừ, thôi bây giờ mình lên trên đi cho mấy con lên trên ờ, lên trên nó spam, spam ra nè. Ok lên trên lên trên ai da, ây da, mấy em cứ bình tĩnh, mấy em cứ bình tĩnh Từ từ rồi anh sẽ cho mấy đứa chữ ký được chưa Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè Thấy không, mấy bạn thấy xung quanh mình rất là nhiều những bạn fan đang gọi là Người hâm mộ đang gọi là vây quanh mình để gọi là xin chữ ký đó bạn Trời ơi, theo xin chữ ký quá trời luôn <laughs> Ok bạn ơi, trời ơi, nhìn mấy con slam này nhảy tưng tưng tưng Nhìn dễ thương ghê luôn á bạn Ok, thì bây giờ nữa bạn, bọn mình đã gọi là đào được đúng vị trí Rồi là bọn nó xuất hiện slam rồi nha Thì bạn coi nè, bọn mình đào nguyên một cái hố to đùng như thế này luôn và bọn nó xuất hiện cực kỳ nhiều vậy là bây giờ chúng ta đã thành công được à, dường như gọi là 80 phần trăm rồi các bạn bây giờ mình sẽ đi xung quanh đây mình thắp sáng cái chỗ này lên nha và mình sẽ tiếp tục xây cho xong và hoàn thành luôn cái máy farm này nha các bạn nha Ồ, ê, Ê mấy bạn ơi Sao mà mỗi lần mình vào game là mình thấy thằng Đạo nó nhảy trên cao xuống hoài luôn Các bạn không sợ hư giáp hay sao trời Ôi con Sky tỉnh đánh mình Mày vậy mày Ok Rồi thôi không nói nhiều nữa Bây giờ chúng ta cùng nhau xây cho hoàn thành luôn cái máy này nào en en en nè Việt Nam Racing Boy Việt Nam Racing Boy Ok các bạn ơi Và sau một thời gian đó thì mình đã gọi là xây xong gọi là cái uh, hầm gọi là gì ta farm uh, mấy con slime nè các bạn và ở đây bạn đang thấy là mình đang có một cái cái gì ta cái đường hệ thống đường ray thì mấy bạn biết cái hệ thống này dùng để làm gì không là dùng để lượm đồ á bạn mấy cái đồ mà con slime nó rơi ra sẽ được hai cái xe này của mình nè nhào vô lượm hết đồ nha bạn nha đó cho nên chúng ta sẽ không cần tốn công tốn sức tự lượm đồ nữa đó rất là xịn luôn ok rồi còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây tiếp tục nha bạn nha thì ở đây nữa bạn mình có chuẩn bị cho mình à, gọi là mấy cái khói mắt ma nè đây cái khói này á bạn nào chơi minecraft mà, ờ, mà hay xuống dưới địa ngục á khói thì chắc các bạn cũng biết đúng không thì cái khối này khi chúng ta đứng trên đó thì chúng ta sẽ bị mất máu đó bởi vậy cho nên là nếu như con slam nó mà rơi lên trên đây nữa bạn là bảo đảm bạn luôn là nó sẽ bị chết cho nên là cái khối này sẽ rất là cần thiết để tiêu diệt mấy con slam bạn ơi ok còn bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ lắp hết cái đống ờ, ma lên lên trên đây nha bạn nha ok làm thế nào let's go Ui trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kia mấy bạn nhìn kia Ôi phải con phantom hả mày quýnh tao mày Ôi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kìa ở bên kia là mình đang thấy là có mấy con zombie nè Rồi skeleton kìa các bạn Bọn nó đang mặc mấy cái bộ giáp xịn ơi là xịn luôn các bạn ơi Vai mình không hiểu tại sao nha ở trong cái world này các bạn tự nhiên không nó xuất hiện ra rất là nhiều những con quái vật mặc đồ xịn luôn các bạn ơi chẳng hạn con zombie nè bạn thấy không mặc quần in ingen luôn nè ấy trời ơi trời toàn đồ xịn không phải thiệt luôn á tôi không hiểu là cái chắc chắc là do bọn tôi giàu quá hay sao bây giờ bọn nó cho mấy con quái vật này phải giàu theo các bạn ạ à. ok mày hả mày còn nào đâu còn con nào mặc áo giáp uh, xịn không hồi nãy như mình thấy còn một con bên đây thì phải nó đâu ta à hình như đi đâu mất tiêu rồi phải thiệt luôn á trời quá trời quá giật gọi là tàn đồ mặc đồ xịn như thế này cái gì đây nó rơi cái đôi giày gì đây ờ, đôi giày bảo vệ sát thương khi rơi ôi tàn đồ xịn không đúng thật là quái vật ở trong sinh tồn mà xịn là bọn nó phải xịn theo các bạn ạ à. rồi ok xong mấy bạn ơi và sau hai ngày gọi là xây dựng cực khổ thì cuối cùng mình cũng đã đào được một cái hố rất là to và mình đã xây xong cái hệ thống gọi là farm slam bên dưới đây nè các bạn đấy ôi coi chừng té rồi ok thì ở đây nè mình sẽ khoe cho bạn coi nè nha rô rô tại đây rô này em khoe cho rô coi cái này nè thấy cái rương không ồ dạ thấy cái này mốt ta làm mấy cái máy kiểu bằng slam hợp lý nè Đúng rồi, mấy mốt anh có thể làm mấy cái máy farm mà nó có slam thoải mái luôn Tại giờ mình đã có máy farm slam rồi, tha hồ dùng Đấy, thì bên dưới đây nè bạn, mình sẽ cho bạn xem nha Bên dưới đây là như thế này này Đấy, bạn thấy, ở chỗ này nè, mình đã xây mấy cái tầng Ôi, tôi té, tôi xem té Ok, ở đây nè bạn, mình đã xây à! <laughs> Tôi mới thấy cái gì đó vụt qua thì <laughs> vậy Tôi mới thấy cái gì đó vụt qua <laughs> rồi xong siro té hả bạn ơi ok đây các bạn nhìn nè ở đây nè mình đã xây à, mấy cái tầng nữa bạn thì mấy con slime nó sẽ xuất hiện ở trên những cái tầng này nha và ở hai bên à không bốn bên chứ bên kia cũng có nữa nè mình đã có để rồi là mấy con island golem nữa bạn thì những cái con này nó ở đây á thì à, mấy cái con à, slime nó nhìn thấy mấy con island đó bạn nó sẽ chạy lại gần đấy và sau khi chạy lại gần thì nó sẽ bị rơi xuống cái mắt ma bên dưới đây và nó sẽ bị cái ma bên dưới đây đốt chết nha các bạn nha đấy đốt chết và sau khi đốt chết xong thì slime sẽ được chuyển vào trong đây các bạn ạ à. ở bên dưới mình có xây cái đường ray nè để nó đi nó lượm đồ cho mình nè nó nó chuyển vào đây sau đó chuyển vào đây thì nó sẽ được đưa lên phía trên bằng đường ống nước nha bạn nha đây mình sẽ cho bạn xem nè mình sẽ thử bỏ vào trong đây một củ khoai khoai lang đi ok à không củ khoai tây chứ Đấy bạn thấy nè Đó củ khoai tây sẽ bay lên Đấy và nó sẽ được lên trên Đó và thế là chúng ta đã hoàn thành xong được Cái máy farm slam mấy bạn ơi Đấy tha hồ có slam mà xài luôn <laughs> Quá đơn giản lên Giết bà go lên Giết bà rồi đúng không Trời em là đệ tử của thầy Lập Phụ Hồ mà Trời cho nên là em xây mấy này nhanh gọn lẹ Ok còn bây giờ các bạn Thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách chính của ngày hôm nay nha Đó chính là mình sẽ xây một cái tượng của một con slam siêu to khổng lồ Theo ý của một bạn fan đã cơ mình nha Ok và những bạn nào nào mà muốn mình xây thêm những cái gì mới nữa thì nhớ hãy bình luận ở trong mình biết nha các bạn nha còn bây giờ thì người phụ mình xây hôm nay sẽ là siro siro phụ em xây nha đâu Ô oh no Thôi không xây đâu đi về Thôi phụ em xây đi mà Phụ xây đi cho kim cương nha Ok <laughs> Rồi Ở đây nè bạn trời, Mày sao một stack mới xây nha Trời Một stack kim cương ở đâu ra ông nội Đây mấy bạn coi nè Củ khoai tây được lên trên đây nè bạn thấy không Đấy Ok Rồi bây giờ chỗ này nè bạn mình đã xây một cái nền đất rồi nè à, ông cái nền đá chứ sao mình nói nhầm vậy ta mình đã xây một cái nền đá ở đây rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xây con slime siêu to khổng lồ trên đây nha bạn nha đi thôi nào bây giờ nè bạn ơi để chúng ta có thể gọi là xây được cái uh, tượng slam khổng lồ á thì mình cần phải có cát mọi người để làm kính đó mọi người cho nên ở đây nè mình có mang tí gỗ nè mình với siro sẽ cùng nhau bơi ra ngoài sa mạc để uh, gọi là sao ta đào cát nha bạn nha thì lần trước á mình đã kiếm được một cái tọa độ của sa mạc rồi cho nên bây giờ mình với siro sẽ ra ngoài đó nha ok rồi bây giờ rô đi chung với em nè đâu Ờ, tính ra là ông để tôi đang một mình luôn ha ông bê mình ông luôn á ok let's go tính ra mình đi chung một thuyền nó tình cảm hơn nó vui hơn mà luôn. buồn rô quá ok thôi nó không xong quánh tao nữa ok đi thế nào ra sa mạc thôi mấy bạn ơi mấy bạn có biết gì không trong lúc mà mình đang bơi thuyền để đi đến sa mạc các bạn thì tự nhiên có một cái con rùa ở đâu ra nó ngồi lên cái thuyền của mình mấy bạn à <laughs> thế là giờ mình chở nó theo luôn rồi giờ con rùa ngồi em thuyền em giờ sao đâu thịt nó trời gì làm thịt nó vậy tội nghiệp nó vậy anh không được trời ơi tội nghiệp nó lắm thôi để cái gì em chở nó về nhà mình luôn <laughs> ok vậy đi cho nhanh trời ơi là trời con rùa ham vui này Ồ, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không? đây chính là một con chó nè các bạn ơi nhưng mà con chó này không phải chó bình thường đâu nha tự nhiên không á mình đang đi đến một ngôi làng thì tự nhiên mình phát hiện có một con chó đã được thần phục ở ở chỗ này các bạn ơi thì các bạn biết gì không trước khi mà cái quê sinh tồn này được bọn mình quay lên và đăng lên youtube á thì mèo simmy đã có vào trong đây để chơi cùng với bọn mình rồi và bạn biết không mèo simmy đã thuần phục một con chó và đặt tên cho nó là bé mưa các bạn ơi nhưng mà do là nhà của mình với nhà simmy xa nhau quá mà simmy á thì muốn đến nhà của mình với siro sống cho nên á là không thể nào dẫn bé mưa theo được ai về đâu mình đi cái mình gặp được bé mưa nữa bạn ồ oh, ok một tí nữa anh thật sẽ đến ra... anh dẫn mày đi có một sự thật mà phong không biết đó chính là bé mưa ghiêu đã tay trên đường qua nhà mình rồi không ạ à? hả cái gì ủa là sao là ôi bên video của anh á là simi dẫn anh anh dẫn simi về làng thế là sim dẫn có mưa đi sao đạo bắn chết mưa luôn trời ơi đạo bắn chết mưa hả trời ơi ép vậy ok bạn ơi bạn nào mà muốn coi gọi là bé mưa đã bị gì thì nhớ qua kênh Shido xem nha chứ gì mình nghe bất ổn vậy ta <laughs> Thôi, ok thôi, mình phải rời khỏi ngôi làng này để mình đi đến sa mạc tiếp đây Oh no, mấy bạn ơi, mình đang bị một con ong đuổi theo mấy bạn à Trời ơi, mình chỉ lỡ đập cái tổ ong của nó thôi mà nó đuổi theo mình Trời ơi, con ong này nó khỏe ghê luôn rồi, em chém nó hai cái mà nó không chết Trời ơi trời em Trời ơi, có ông này nguy hiểm quá. Hình như là em thấy sa mạc bên kia hay sao rồi. À, Đâu, có một ngôi làng bên kia nè. Qua đây qua đây, đây đây bên này. Ở đây mình đem mấy bông hoa về để mình trồng ở nhà rồi. Đó, cho nó nam tính. Ok. Đấy, bên cái ngôi làng này thì lần trước là em vào em dẫn mấy con mấy con dân làng về rồi cho nên không có gì đâu. Bây giờ là mình vào trong sa mạc để mình farm cát đi. Đây bên đây là sa mạc nè. Qua đây qua đây. Rồi ok bạn ơi, bọn mình đã tới được sa mạc rồi nè Bây giờ nha, bọn mình sẽ xây một cái cổng địa ngục ở chỗ này Để cho rút ngắn đường đi về của bọn mình nha Ok, rồi xây cổng địa ngục đi đâu à, Cái này rô chuyên nghiệp nè Ấy, Ấy, ok, đây là đệ tử thứ hai của thầy Lộc Phụ Hồ <laughs> Ok, rồi ờ, Mà có hộp quẹt không không? Có chứ Trời tưởng ông quên mang hộp quẹt chứ Rồi ok, có cổng địa ngục rồi Tí nữa chúng ta sẽ về bằng cổng địa ngục nha bạn nha Đây, ok còn cái con rùa hồi nãy là mình đem nó đi mình nấu súp luôn rồi cho nên các bạn đừng quan tâm <laughs> rồi xong luôn để bà nói không kêu bắt về nuôi không tội nghiệp nó đầu giờ nấu trời ơi tại vì mang nó theo đâu được đâu anh ok bây giờ mình cùng nhau đào cát đem về nào nhanh lên à, sắp tới ru với em làm cái máy farm cát luôn đi ru cho nó nhanh hợp lý ôi okay. cái nhà là máy farm cát anh vừa mới biết được ngày hôm qua luôn á không mới à. coi được mọi người làm luôn ok vậy thôi giờ mình đạp tạm thời mình đào bằng tay đi đào thôi rồi, ok bạn ơi, bọn mình đã gọi là đào được một ít cát nè Như đây chắc là nghĩ là đủ rồi các bạn Đây, như đây thôi đủ rồi Bây giờ chúng ta cùng nhau về nào Xuống địa ngục thôi Ê Rô ơi, sau khi xuống dưới đây xong rồi em mới thấy là chỗ này lạ quá, chỗ này là chỗ nào vậy Rô Anh chợt nhận ra là anh quên cái tàu độ của nhà mình ở dưới địa ngục rồi Ôi ơi, chỗ này là chỗ nào vậy Ôi không sao, em em nhớ, anh đi theo em đi Trời, chỗ này chắc xa lắm không luôn các bạn Nhớ nhớ nhớ nhớ là cái tàu độ này, nhớ là cái tàu độ này đã Ok ok lưu lưu lưu cái tọa độ lại đi ok bạn ơi mình đã tìm thấy được đường về nhà ở đây may quá mình có lưu lại cái tọa độ ủa mà đôi anh đâu rồi anh về nhà rồi trời ông về nhà trước tôi luôn ông nội không chịu đợi tôi trời ok đi vô đi vô rồi bây giờ là chúng ta đã có được tọa độ của sa mạc rồi Mai mốt chúng ta sẽ đến sa mạc dễ dàng hơn các bạn ơi Bây giờ thì mình sẽ bỏ cát vào trong đây để mình nung nha các bạn nha Nung cát nè để mình lấy kính Ồ còn còn than không ta Ờ chết rồi than đâu hết rồi ta để coi mấy cái lò này có than không à đây có nè mình sẽ bỏ than vào đây rồi ok nung kính ở trong đây nha các bạn nha rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu xây con slam thôi nào ôi mà khoan hình như còn thiếu cái gì phải không ta mình nhớ nhớ trong đầu hình như là nó còn thiếu thiếu gì thì phải à Đúng rồi, thiếu len đó bạn ơi Xây con slime là chúng ta cần phải có cái nhân của nó bên trong Chúng ta cần phải có len Mà len á thì rất là dễ dàng thôi Chúng ta không cần nuôi cừu đâu Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài máy farm nhện Lấy tơ nhện sau đó chúng ta may thành len thôi là được rồi Ok Rồi, nhảy xuống máy farm nhện nào Ui, tổm Ok, rồi Bây giờ mình sẽ lấy tơ nhện nha các bạn nha Bữa giờ farm được một nùi tơ nhện luôn các bạn ơi Mà không không dùng hết luôn các bạn Ok sắp tới chắc mình phải xây ờ, cái gì đó thử thách mấy mấy bạn nhớ đặt cái thử thách nào đó gọi là xây dựng cho mình để mình lấy len ra mình xây cho nó hết tơ nhện nha các bạn nha chứ bây giờ bọn mình trở thành đại gia tơ nhện luôn rồi đó nhiều quá <laughs> ok mình sẽ bỏ tơ nhện ở đây này đó sao chúng ta sẽ có được một cục len yes ok rồi mình sẽ lấy tiếp nha mình sẽ chế tạo len nha các bạn Rồi ok, bây giờ là mình đã có được một đống len luôn nữa bạn ơi Bây giờ nha, mình sẽ bỏ một ít cây xương rồng vào trong đây để mình nung xương rồng ra làm màu nha bạn Ấy, bởi vì lần trước các bạn nhớ mình với Siro đến sa mạc á Thì mình với Siro đã có đào một ít xương rồng đem về nhà Và bây giờ chúng ta đã có xương rồng, chúng ta sẽ làm nó thành màu xanh Ok, sau khi làm thành màu xanh xong Chúng ta sẽ đi kiếm uh, chúng ta cái bàn chế tạo ở đâu ta? À đây đây, có cái bàn chế tạo đây rồi Đây, bấm vào trong bàn chế tạo Sau đó chúng ta sẽ xếp cục len vào đây và sau đó bỏ màu vào ủa kìa sao nó không ra màu xanh ta ủa kìa à phải để cái bên thôi là xong đúng không à đây đây đây rồi kìa nè ủa mà khoan một cục màu để chỉ chế được một cục len thôi hả oh, What? Vậy là chúng ta cần phải rất là nhiều xương rồng mới đủ các bạn ơi Vậy là bây giờ mình phải quay trở lại sa mạc rồi No Wow wow Siro ơi em kiếm được một ngôi làng trong sa mạc này rồi ơi. Wow Ê Phong ơi Gì anh anh thiết nghĩ là mình có nên lọc một cái hệ thống đường ray để đi tới mấy cái nơi không chứ thấy em đi tìm sao à ok anh anh anh cứ xây đi ok từ từ đây mấy bạn ơi mình kiếm được nguyên một ngôi làng bên sa mạc từ từ để mình vô coi nó có gì bên trong đây không ta thấy cái ngôi làng này nó cũng to nè ui có anh anh rồi à con ripper ui giật hết cả mình đấy ông nội ơi ripper hả mày lại gần ui hụt mày mày hả mày này thì ripper này nó làm mình giật mình đó bạn ơi ok để vô mấy cái nhà coi có gì không Ủa cái gì đây? Có cái máy cưa nữa bạn. Ủa cái máy cưa làm gì hết đâu? Máy cưa. Ủa gì máy cưa à, Nè em thấy có cái máy cưa là máy à. Không, máy cắt đá. Máy cắt đá không? Cái máy đó là bây giờ cái phiên bản này á không chỉ có cái lóc đá cuội nữa mà em có thể cắt bất kỳ cái lóc đá nào trở thành cái miếng mà nửa nửa bà lóc á. À hay vậy Ok vậy em lấy về luôn Ơi ơi ơi Rô Rô Rô Qua đây Rô Em tìm thấy được một cái lâu đài bên dưới sa mạc nè Rô ơi Xịn chưa xịn chưa Đây bây giờ chúng ta vô, vô, vô, bơm nha coi chừng nào bơm nha Chúng ta vô hôm đó chúng ta kiếm đồ coi Hình như là em nhớ là bên trong nó sẽ có TNT bên dưới đúng không Rô À À À cái bơm Cái gì vậy Chị giật hết năm Giật hết mình năm rồi Ripper hả mày Ok rồi Đào đào xuống đào cẩn thận nhanh Ui Nổ bây giờ Ê rồi xong không cái cục này cái cục này cái cục này nó đâu có bị dẫm lên bởi lóc đâu ủa gì hả em mà xuống ừ. dưới mà nó nổ em cái bùm cái là anh chết với em vậy luôn ok lấy lấy lấy lấy TNT à, okay, dưới luôn rồi dạ. lấy TNT dưới luôn được gì không ừ, em lấy TNT dưới pham lấy TNT dưới vàng nè lại là emerald nè ui quét cạnh ui cái này mình đang cần nè nó giúp cho cái kiếm mạnh hơn nè mấy bạn lần trước á có nhiều lần trước em hỏi rồi là quét cạnh làm gì á có nhiều bạn fan chỉ mình lắm anh Ờ hình như cái quá cạnh là để ờ, đánh được nhiều zombie hơn đúng không? Đúng rồi, mình sẽ đánh được nhiều hơn. Ok, lấy hết. Ê anh có có thuốc có ờ, súng nè, đem về làm TNT. Dạ. Em thấy là anh đang cần TNT đúng không? Đâu, xong rồi. À, Ủa? không sắp tới là mình sẽ làm mấy gọi là mấy mai tự động nên là mình chắc không cần đấy. Ok, rồi. Sắp tới là bọn mình ừ. sẽ gọi là chế thêm cả mấy farm ờ, gọi là creeper để làm TNT luôn nha các bạn nha. Đó, nói chung là mình với Siro làm ờ, rất là nhiều loại ờ, mấy farm luôn. Hey, để mình trồng gọi là xương rồng ở nhà để dùng thêm mấy bạn ơi. Hey, tính ra các bạn, bây giờ mình mới hiểu được tầm quan trọng của những cái màu ở trong Minecraft bạn ạ. À. Bọn mình muốn xây một cái gì đó thì bọn mình cần phải có màu để trang trí cho cái màu len. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải trồng thêm xương rồng ở nhà để mốt mình sẽ có xương rồng để làm màu xanh nha các bạn nha. Xương rồng cũng cần thiết lắm sao à đúng rồi nhắc nhắc nhắc tới màu anh mới nhớ em em em muốn xây bản đồ sao mày đánh dấu nhà mình trên bản đồ không ừ được anh ừ mình mình cắm em làm cái lá cờ em cắm giữa nhà xong rồi em bật cái bản đồ của minecraft lên là nó sẽ hiện cái nhà của mình trên bản đồ á Ồ, hợp lý hợp lý, được được được, để mốt mình làm bản đồ về nhà cho nhanh. Đấy. Ok bạn ơi, mình đã nung được một tí xương rồng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổi mấy cục len của mình ra thành màu xanh nha các bạn nha. Sau đó mình sẽ bỏ kính vào đây để mình gọi là nung kính ra. À, sao à, mình chế tạo kính thành màu xanh luôn các bạn ạ. À. Đấy, để cho chúng ta trang trí bên ngoài con slam cho nó đẹp. À, quá trời kính luôn. Rồi tính ra kính chế dễ hơn đâu ạ. À. Nhộm màu chỉ cần một cục màu thôi là nhậm được cho 8 cái luôn. Dễ. Còn cái cục len khó lắm. Ok, để mình lấy thêm uh, nè ấy ok và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho đủ nguyên liệu chúng ta cùng nhau xây nha các bạn hey, trời ơi mấy bạn ơi mình đang đi ra ngoài sa mạc để mình kiếm thêm gọi là xương rồng mấy bạn ạ à, bởi vì là một ít xương rồng như thế kia là chưa đủ và thế là mấy bạn biết gì không mấy con skeleton nó bắn mình mấy bạn nhìn nè trời ơi mũi tên nó cắm đầy đầu tôi luôn nhìn tôi có khác gì là con nhím không ơi hình như là có một mũi tên cắm đằng sau mông tôi thì phải trời ơi có một cái cắm ở ngay cái cái bàn tay của mình luôn nữa bạn Vãi mấy con skeleton đáng ghét đây thôi. Cây dễ sợ bạn ạ à. Bộ giáp của mình sắp hỏng gì bọn nó luôn rồi nè Ai Thôi nhưng mà thôi Cố gắng thôi Phải thực hiện xong thử thách của các bạn fan chứ Cố lên Hey, bởi vì là do thiếu quá nhiều xương rồng cho nên bây giờ mình đã quyết định xây luôn một cái chỗ gọi là để ờ, gọi là farm xương rồng chỗ này nè bạn nhưng mà mình chỉ xây tạm thời nhỏ nhỏ thế thôi để gọi là à, mấy mốt mình sẽ xây to hơn nha các bạn nha và mình cũng chuẩn bị gần như là sắp đủ đồ rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào trang trí và xây dựng mấy farm nha các bạn cùng nhau trang trí nào bạn ơi Và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong con slime khổng lồ theo ý của các bạn này nè Đấy các bạn nhìn đây đằng sau lưng của chúng ta Một con slime siêu to khổng lồ được làm từ len và kính mọi người ơi Nhìn cực kỳ đẹp luôn nha à, thật ra thì nó cũng chưa đến mức gọi là siêu to khổng lồ đâu nhưng mà nhìn như thế này mình nghĩ là chắc cũng vừa đủ ha các bạn <laughs> ok thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào bên trong xem nha mọi người à mà khoan mình nói cho bạn biết luôn là cái cái này nè mình có mỗi mình xây một mình mình xây à ông siro với là bạn đạo đi đâu mất tiêu để mình xây một mình ờ, tụi tôi đi tụi tôi xây mấy farm skeleton đi để để farm gỗ không nội farm gỗ này ok thôi lên đây lên đây đây, bên trong nữa bạn ơi Bên trong á, thì mình chỉ để ít rương thôi Tại vì á, là cái máy farm này của bọn mình á, thì nó cũng chưa gọi là spam ra nhiều lắm Cho nên là mình ờ, chỉ để ít rương thôi bạn ạ à. Và đây mình sẽ cho các bạn xem nha đó rất là nhiều bóng nhờn luôn quá trời luôn bạn ơi ấy ở, ở đâu ra cục đá này vậy <laughs> ok rồi thì cuối cùng thì bọn mình cũng đã xây xong được cái máy farm slam này rồi thì cái máy farm slam này các bạn sẽ gọi là rất là có ích cho bọn mình để bọn mình có thể sinh tồn luôn chẳng hạn như là nó có thể dùng để chế những cái máy farm khác nè hoặc là có thể dùng để gọi là um, gọi là bum một số thứ trong minecraft rất là hay luôn ok rồi ok bây giờ nè siro thử làm cái máy bum đường ray cho bạn fan xem đi siro nhanh lên ủa bạn chế tạo đâu rồi bạn chế tạo hả bạn chế tạo đầy trong nhà đó nội từ đây okay. bây giờ đầu tiên là phải chế tạo cục slime trước nào thì mấy bạn biết không ở trong minecraft các bạn nó có rất là nhiều lỗi luôn nha à không không phải là rất nhiều mà là nó cũng có một số lỗi gọi là khá là thú vị và chúng ta có thể dùng nó để gọi là sinh tồn được các bạn chẳng hạn như là một cái lỗi mà chúng ta có thể bum được gọi là len nè bum được gọi là um, đường ray nè đó rất là hay luôn rồi bây giờ siro sẽ xây cho các bạn xem nha đây sắp tới à, bọn mình tha hồ mà có đường ray sử dụng luôn không lo gọi là phải gọi là gì ta uhm, đi bộ nữa bạn ơi ok rồi làm đi luôn u đó các bạn thấy không quá trời đường ray quá trời đường ray văng ra ngoài luôn các bạn ơi nhìn nè ở ở ở từ để mình chỉnh nhỏ tiếng game mà đã nó hơi ồn đây đấy bạn nhìn nè đường ray văng ra quá trời để cho em lụm với từ đấy bạn coi nha mình sẽ lụm thử coi được bao nhiêu đường ray nha bật bật bật bật đi bật đi ok rồi lụm nè lụm nè ui nó mấy bạn ơi <laughs> cái đường ray nó văng tùm lum tùm la luôn các bạn ạ à. nhà vô lụm không hết luôn á ui lụm lụm lụm lụm đó ui mới đây thôi mà hơn một stack đường ray nữa các bạn ơi xịn vãi ấy còn biết okay. gì không sao anh thực ra là ngoài đường ray đây nó còn bung thêm được một vài cái khác nữa đâu bây giờ còn bơm được thêm gì nữa đâu anh thử làm cho bây em xem coi bây giờ em tắt đi em tắt cái máy đi xong rồi ờ, em em em em đập đường ray đi đây tắt máy nha đập đường ray đi bây giờ sao đập, ờ, ờ, đập đập đường ray đi đúng không ok để em đập rồi sao nữa? Bây giờ bỏ okay, vô lên. rồi. Để thảm lên nè. Thảm lên đúng không? Len đúng không? Ok rồi, ờ. rồi bấm. Ui <laughs> trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè. Nó bắn ra mấy cục len y hệt như nó bắn phi tiêu luôn nữa bạn bạn nhìn nè. Chiu chiu chiu chiu. Đấy rồi, ok. Có một thứ nữa mà Phong wow. không biết. À, Phong có vậy? cái phễu không? À cái phễu có hiểu ừ rồi sao? Rồi ok nha, bây giờ nha, từ nha. Anh đừng có nói là mình, anh đừng có nói mình mình bum cái đó được không nha em em đặt em đặt cái phễu không không tức là em em đặt cái phễu lên lên cái lò đi em đặt cái phễu lên cái lò đi ờ à, ok để em vô lấy đã rồi bây giờ anh làm gì đâu anh làm thử em coi coi vậy nè em bấm vô cái lò đi bấm vô cái lò đi bấm vô cái lò đi rồi ok bấm vô rồi sao rồi, ok chuẩn bị nhá nè gạt nè rồi sao ủa ủa sao cái gì nó ủa sao bỏ ủa mình mình bỏ cái thảm vô đây được luôn hả ừ đúng rồi sao mà mình cứ như nè đó thấy không đó là nó sẽ nung nung vĩnh viễn luôn ghê vậy ghê vậy ôi tính ra xịn phết nha ủa vậy là mình có thể dùng cái này để mình nung đồ được đúng không anh à, hình như là mình đặt sai vị trí của cái uh, cái cái cái cái cái này đâm ra là nó không xuống dưới được không ạ à? ok từ từ để em lấy thử cái gì đó mình nướng thử cái từ trong nhà hình như là mình có ờ, mình có bắt được mấy mấy con cá bạn ơi đi vô nhà lấy cá thử ok rồi bây giờ em thử em bỏ sắt cho thử nha coi nung được không nha ui à. nung được luôn các bạn ơi dùng thảm để nung được luôn nè ui vậy là bây giờ mình khỏi cần đào than luôn anh mình lấy cái này mình nung được luôn anh đúng rồi nhưng mà em coi nè không đó mình mình mình cứ gạt cái này cho nó bắn nghe nè đấy ờ vậy là mình nung thoải mái luôn không cần dùng than luôn bạn ơi quá xịn sò con bò cười luôn à mà mình quên nữa bạn ơi có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi cái máy farm sắt của anh đã farm được bao nhiêu sắt rồi cho nên bây giờ mình sẽ khoe cho bạn nha thật ra cái máy farm sắt này của mình nè bọn mình chỉ cần gọi là afk ở trong đây một thời gian thôi ha là nó sẽ gọi là farm được cực kỳ cực kỳ nhiều sắt luôn bạn ơi đây bạn coi là mình để rương ở bên dưới sàn nhà các bạn thấy không đây một rương sắt nè hai rương sắt nè quá trời sắt luôn đó toàn là sắt không bạn à, ơi kỳ này là bọn mình xài miễn phí gọi là xài xài sung sướng luôn không cần gọi là sợ gọi là phải đi mai hay gì nữa bạn ạ à. đó nói chung là những bạn nào á mà gọi là thích mấy cái máy farm như thế này á thì nhớ gọi là comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây nha nói chung là xây cũng rất là đơn giản thôi chỉ cần gọi là mình mình chỉ cần gọi là áp dụng một tí gọi là cái nguyên lý ở trong game đó là ok đó quá chị sắc luôn bạn kỳ Thật này xài thoải mái là không luôn. làm được cả mấy thăm kim cương cơ nhưng mà phong sợ làm xong anh em bị lười không đi mai kim cương thế là phong quyết định phong đúng rồi làm. thật ra nha là bọn mình có thể làm cả mấy farm kim cương cơ có thể là nhiều bạn nghe xong nhiều bạn kiểu ôi xạo xạo làm sao làm được nhưng mà bọn mình làm được luôn các bạn thấy ghê không ấy đúng rồi thì... nhưng mà cái máy farm kim cương nó sẽ không giống máy farm sắt đâu nó sẽ phải phấn phấn phải tự đào nhưng mà đào dễ hơn